đôi khi bị hoang tưởng chứ hoang tưởng sao hoang tưởng nặng hay nhẹ tức là hoang tưởng ví dụ là con đi à, đi đâu á con con tây hộp lại đi đâu trên trên đại khái thôi tức là gặp một bạn nữ mà nhìn con con tưởng mình nói thích con vậy dạ về nhà cái hoang tưởng rồi xong rồi cứ nghĩ mình nói tiếng mình nhiều người đàn ông hoang tưởng vậy lắm dạ tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi còn cái đó thường thôi <laughs> xin chào người đàn ông hoang tưởng dạ chào chị hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi dạ cũng nhiều rồi tưởng nhiều rồi hả dạ từ hồi à, hồi em còn à, học cấp ba cô giáo nhìn em em tưởng cô giáo thích em luôn cái này là người đàn ông tự tin một khao khát để một người ta thương mình đó tạo nên cái sự ảo tưởng đó dạ đúng rồi ảo tưởng ảo tưởng sức mạnh đó trên mạng giờ hay có hay nói à, vậy để là em biết sức mạnh em yếu thôi nhưng mà em tự ảo tưởng mình em thôi chứ không cho người khác biết đi đúng rồi nhưng mà lúc mà mình tưởng tượng xong á mình hoang tưởng xong rồi mình có nói không mình có nói cái điều mình nghĩ không à dễ gì dám nói không, không dám nói vậy tức là mình biết mình nghĩ mình vậy thôi ừ. ví dụ như ở trong công ty có nhiều bạn nữ nhìn em tưởng thích em nhiều khi ngại ngại lắm rồi về nhà cứ tưởng tượng tưởng tượng là bạn trong ngủ mơ thì nói lấy mình gì đó <laughs> vậy nó hoang tưởng nguyên công ty luôn á dạ không chú ít là chú chào à, quý vị khán giả chào bạn nữ bên kia chào chị ờ, Ngọc Lan Em xin tự giới thiệu em tên là Quỳnh Văn Lâm Hiện tại em 29 tuổi Hiện tại thì em đang sinh sống tại Bình Dương à, Đang làm việc tại quận 9 Lâm làm gì? Dạ hiện tại thì con đang làm kỹ sư quy trình sản xuất cho một công ty Nhật Bản Dạ đó tức công việc của con tức là con chuyển giao cái công nghệ từ bên Nhật Bản chuyển về Việt Nam Về máy móc đó hả? Dạ Mời nhà gái Dạ xin chào à, chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả thì em tên là Trần Việt Hà, em sinh năm 2000 em đến từ Bình Dương và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của ngành giáo dục tiểu học tại trường Đại học phú dầu 1 ạ. À. Lâm hỏi coi Bình Dương chỗ nào đó? Dạ em ở Dĩ An ạ. À. à vậy là gần anh luôn á, anh cũng Dĩ An đây nè. <laughs> Bây giờ thì ưu điểm khuyết điểm của mình là gì Lâm? Dạ thưa chú Quỳnh Linh thì à, con có ưu điểm đó là con tự nhận mình là có tính tự lập khá là cao. À, có ý chí cầu tiến cho công việc, có trách nhiệm những hành động và lời nói của mình. Tốt. Con cũng không hút thuốc, biết nấu ăn để ăn thôi, ừ. chứ không ngon chứ ờ có đam mê thể thao nhất là bóng đá có đam mê nghệ thuật nhưng mà không hát hay con là quê đâu con ở ninh thuận chứ bây giờ mình sống bình dương sống với ai ờ con hiện tại con sống một mình khuyết điểm của mình là gì dạ khuyết điểm của, của ờ, em đó là em ờ, đôi khi bị hoang tưởng chứ hoang tưởng sao hoang tưởng nặng hay nhẹ tức là ừ, hoang tưởng ví dụ là con đi ờ, đi đâu á con đi công ty hoặc là đi đâu trên trên đại khái thôi tức là gặp một bạn nữ mà nhìn con con tưởng mình nó thích con vậy dạ, về nhà cái phong tưởng rồi xong rồi cứ nghĩ mình nói chính mình nhiều người đàn ông quan tưởng vậy lắm dạ tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi còn cái đó thường thôi <laughs> xin chào người đàn ông hoang tưởng dạ chào chào chị hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi dạ cũng nhiều rồi tưởng nhiều rồi hả dạ từ hồi ờ, hồi em còn ờ, học cấp ba cô giáo nhìn em em tưởng cô giáo thích em luôn <laughs> cái này là người đàn ông tự tin một khao khát để một người ta thương mình đó tạo nên cái sự ảo tưởng đó dạ đúng rồi ảo tưởng chứ ảo tưởng sức mạnh đó ừ, trên mạng giờ hay có anh hay nói à, vậy nghĩa là em biết sức mạnh em yếu thôi nhưng mà em tự ảo tưởng mình em thôi chứ không cho người khác biết đi đúng rồi nhưng mà lúc mà mình tưởng tượng xong á mình hoang tưởng xong rồi mình có nói không mình có nói cái điều mình nghĩ không à dễ gì em nói không, không dám nói chị tức là mình biết mình nghĩ mình vậy thôi ừ. ví dụ như ở trên công ty có nhiều bạn nữ nhìn em tưởng thích em nhiều khi ngại ngại lắm rồi về nhà cứ tưởng tượng tưởng tượng là bạn trong ngủ mơ bạn nói lấy mình gì <laughs> đó vậy nó quan tưởng nguyên công ty luôn á dạ không chú ít à chú bây giờ thì à, cái sự ảo tưởng quan tưởng nó biết rồi nhưng mà bây giờ con có mấy mối tình rồi dạ con thưa chú là con có ba mối chính ba có ba mối mối dài nhất là mấy ba năm rưỡi chú cái mối thấp ít nhất là bao nhiêu là được 6 tháng thôi 6 tháng bỏ qua đi ba năm rưỡi đó à, vì lý do thì hai người không có cùng cái chung quan điểm sống với lại là sở thích nó hơi khác nhau chú à, đi ăn uống có một số món ăn không được trái ngược nhau chứ. con ví dụ con ăn không sầu riêng không được à. rồi xong bạn nữ cứ rủ đi ăn sầu riêng không à coi như là cuối cùng là chia tay nhau bao lâu rồi dạ thì mối tình đó thì cũng uh, hay hơn xong chia tay 2018 á chú bây giờ uh, có vương vấn gì cô nào nữa không hình như chắc không nhưng mà ấy là là tưởng tượng thôi chứ không có vương vấn gì nhiều lan nhìn nó coi lan chị lan yêu con không dạ, chắc tối biết thì chú <laughs> tức là sao em, ai mà nhìn em cái tối về mà nằm mơ thấy người ta là em nghĩ người ta thích em à? dạ nhưng mà cũng cũng, kiểu như là từ tùy trường hợp nữa chị trời ơi tối sáng mai chú gọi điện thoại cho con nha Nét xíu chú cho con số điện thoại đi rồi chú cho số điện thoại không chừng tối nằm mơ nên thấy mấy người đừng thấy tôi nha thấy tôi nó nó khác à chào chị dễ thương lắm em ơi dạ nhà gái bao nhiêu mối tình rồi Dạ em có một mối tình và khoảng 4 năm Trời ơi, sinh năm 2000 mà có mối tình kéo dài 4 năm Là yêu nhau từ hồi lớp 10 hả? Lớp em 10, lớp 11 yêu từ đầu năm đại học À đầu năm đại học Ờ, ờ, ờ đúng rồi, mình tính sai rồi mọi người <laughs> Mình còn chơi gian kia bị sai Mà yêu 4 năm là cũng sâu đậm lắm á Do cảm hai cảm thấy không hòa hợp với nhau nữa Cho nên là cũng đưa ra quyết định chia tay ạ Bây giờ thì à, con à, muốn có một người yêu lý tưởng thế nào lâm dạ mỗi người con thích thì uh, về ngoại hình thì có chiều cao tầm một m năm mươi tám cộng trừ ba cm con thích một bạn nữ có má lúm đồng tiền dễ lắm trời dạ. ơi tóc dài giờ dạ, còn về tính cách thì uh, con thích có hai dạng một là vô cùng ngây thơ còn hai là vô cùng có nhiều kinh nghiệm thì bây giờ lỡ mà đang quen một cái bạn mà vô cùng ngây thơ cái gặp một bạn vô cùng vô cùng dày dặn kinh nghiệm tức là em sẽ chọn cái người trước quen trước đúng rồi thiệt không dạ thiệt mà tôi thấy bên kia có cái ngây thơ rồi đó có má lúm đồng tiền có chào bé hai ngàn đây hả ngay có đồng tiền ô oh, ô oh, có đồng tiền luôn dễ thương tiền điếu dễ thương dạ. lắm con uh, chọn tiêu chí người yêu lý tưởng của mình như thế nào tiêu chí quan trọng của con thì về quan trọng về tuổi tác trước ạ à. ừ, Tuổi tác sao? Là 93 hoặc 98 ạ à. 93? Hợp rồi đó Ba má con dặn vậy đúng không? Thầy dặn hả con? Hay là thầy bói dạ Cái này thì con vô tình à, con đọc được một quyển sách Thì con vô tình con thấy là hai cái tuổi đó con hợp à. Trời đọc sách xong nó theo sách luôn rồi Đây 93 ngon lành Không gia trưởng Nhà con không gia trưởng gì mà con hiền khô à Ừ hay tưởng tượng vậy là không có gia trưởng đâu <laughs> trưởng thành và trưởng chạc ạ à. tôi hơi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi rồi gì nữa con có khiếu hài hước à ôi quá vui đó vui đó con con có thích cái mẫu người mà trời thì đang rất là nóng nhưng mà vẫn mão da không <laughs> ừ, đôi lúc thì con cũng hay vậy cuộc sống đôi khi nó cũng khùng chút nó vui chú đôi khi chúng khùng bạo luôn á thời trang phan thời tiết đúng sao? rồi mà hôm nay trời lạnh không sao bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi à, em trai đi với ai dạ thưa chú Quỳnh linh hôm nay thì con đi với lại một bạn đồng nghiệp vâng xin chào à, chú Quyền Linh. Xin chào à, chị à, Ngọc Lan, chào bạn nữ, chào à, tất cả mọi người trong ừ. à, trường quay. Thì trong công việc ấy, thì Lâm cũng rất là hòa đồng, thoải mái với mọi người. Mong hai bạn là cho nhau một cơ hội có thể tìm hiểu, có thể đến với nhau. Lâm có bao giờ nằm mơ thấy em chưa? À, cái đó chắc là em không không không biết nhưng mà nhưng mà chắc là không được đâu vì uh, mơ tới thì <laughs> mơ nó cũng dám nói đâu ừ đúng rồi rồi xong vậy là nhà gái yên tâm chưa nhà gái yên tâm phần nào người nhà của nhà gái này em đi với ai dạ em đi với bố mẹ và anh chị ạ à. trời ơi có bố mẹ luôn <laughs> có bố mẹ là đó nha xin chào hai mc bên nhà trai chào khán giả đang coi truyền hình và trong ờ, hội trường ngày hôm nay con gái của tôi thì đang học năm cuối đại học trường tiểu học ờ, cháu cũng ờ, có chí tiến thủ trong phong trào chống dịch vừa rồi cháu cũng tham gia đội quân tình nguyện cùng với bố làm trong công tác là tổ an toàn covid còn Hay phố quá. bạn trai bên này thì thấy cũng chứng chạc trưởng thành cũng là kỹ sư rồi thì tôi bản thân tôi thì cũng là kỹ sư Hay quá. năm 29 tuổi thì tôi cũng cũng mới lập gia đình à, tôi thì có hai cháu hai cháu gái đây là cháu gái lớn à dạ nguyên một gia đình mình đi luôn còn đây là bà xã thôi cái bạn uh, trai bên này thì cũng trưởng thành thì các cháu các con cứ tạo cho nhau một cơ hội còn dạ. cái cái học có lấy nhau không đó là vạn sự tùy duyên em trai nói gì vài câu với dạ con chào chào cô chú tiếp nữa à. dạ thì uh, đến với chương trình hôm nay thì con nghĩ là cũng có duyên với cô chú tại vì thứ nhất là con cũng ở dĩ an nữa con thì làm giờ hành chính thôi thứ bảy thứ, thứ sáu thôi à, thứ hai thứ sáu rồi bạn nhật nghỉ thì nếu có thời gian thì con cũng uh, bỏ nhiều thời gian để để hẹn hò uh, bé như thế nào thử xem nếu mà gia đình uh, cảm thấy con phù hợp thì tạo điều kiện tạo điều, điều kiện cho con dạ là kỹ sư hết có thể hiểu nhau rất là nhiều ha bây giờ mở rào bắt đầu đi em à, đến với chương trình thì anh có một cái chú gấu tặng cho em tức là mỗi mỗi lúc em nhìn thấy nó là tức là nhìn thấy anh vậy anh là con gấu của em dạ em cảm ơn anh đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh thứ nhất là một tiệm chấm thiệp do tay tay em tự làm đây là một món quà về một ờ, chiếc cốc xinh xắn thì em mong là anh sẽ giữ gìn sức khỏe bằng cách uống nước mỗi ngày anh cảm ơn em nhiều nha nè mình khoe với mọi người đó dạ. rất là đẹp mọi người ơi nãy giờ nói chuyện em mỗi vào em thấy anh sao um, cũng khá giống với uh, những uh, suy nghĩ mong đợi của em à à dạ, anh cảm ơn em còn anh dạ, nghĩ em, em sao à, anh thấy em như thế nào ạ à? à, anh thấy em thì cũng dễ thương dễ thương á biết được em và với anh thì anh cũng thích cũng nó dễ tiện ví dụ hẹn hò thì nó cũng tiện đi chút xíu à ngày gặp như cũng được à. <laughs> thường ta từng gặp lần hai lần ha mày ngày gặp đã chú lộn cũng vậy vụ đó đó <laughs> anh có ngại không khi mà quen một người ờ, chưa có công ăn việc làm ổn định như em đâu đâu gì đâu thì hồi xưa anh sinh viên anh cũng đâu có việc làm đâu thì ra trường rồi mới có việc làm rồi mình mình tìm hiểu ờ, công việc của mình như thế nào rồi cái cái khả năng của mình như thế nào rồi xong rồi mình đi hướng nào đầu tiên đi hướng nào trước rồi mình cái ngành mình học là cái gì á rồi mình đi theo hướng đó thôi từ từ không có kinh nghiệm từ từ sẽ có kinh nghiệm rồi đi, đi làm thôi à, nếu mà em chưa có công việc làm thì lấy nhau thì anh nuôi em được mà đâu có gì đâu trời ơi mà giờ nè lâm ở trọ đúng không dạ nhà em gái thì à, có gia đình ở sát bên luôn không biết à, à, lâm có thể ở rể được không lâm con thì không sao chỗ nào mà bạn nữ thấy hạnh phúc thì con sẽ ở đó thôi à chứ không hay quá không? vậy nhà trai thấy ổn không à giống tôi nữa tôi cũng hai đứa dự định của em là khi nào lập gia đình dự định của em á, thì khoảng 2 đến 3 năm nữa dạ nhà được rồi đó à, đúng thời điểm con tích cóp luôn á chứ <laughs> hai năm hai năm anh thấy cũng ổn á ừ. thì nhưng mà có cái là nó qua 30 tuổi đĩa con nó không tốt cái đó em nghĩ là nó không phụ thuộc gì mấy đâu ạ à. người ta qua 30 tuổi sanh con nó tốt là cái cơ thể người phụ nữ à dạ dạ dạ dạ hiểu chưa anh thế còn anh là đàn ông thì sao cũng được sợ lớn yếu <laughs> trời mới có chút xíu mà nó sợ yếu là qua 30 là yếu sợ gì thầy thôi nhưng mà chắc cũng không đến nổi đâu chắc <laughs> em trai bước tới nắm tay em gái đi đó hát một câu hát gì đó giao lưu âm nhạc gì đó à, em có một bài hát ờ, hát dở lắm anh anh nắm tay em xíu nha ừ. người yêu ơi có biết anh đã yêu em rất nhiều chẳng còn những lý lẽ để nói nên câu tình yêu làm như không quan tâm nhưng anh thật sự nhớ em muốn được cho trẻ mỗi khi đông về anh muốn nói yêu em rất nhiều hát được mà Lâm hát hay á à, anh hy vọng là à, qua chương trình này em sẽ chúng à, mình sẽ có biết nhau nhiều hơn hơn thì cũng còn với nhau á thì ừ, hẹn đi trà sữa sát bên em muốn điều nào điều nào thì anh đi điều đó với em dạ em ờ, tới đây thì em cũng có một bài hát gửi tặng anh ạ à. dạ em em hát một đoạn điệp khúc nhỏ nắm tay hát mình yêu nhau yêu nhau bình yên tôi mình nói với nhau ba điều rồi Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới Tay nắm tay chẳng kết rời để những ước mơ tươi gió bay mãi xa tay nắm tay về muôn nơi rồi cảm ơn các em bài hát nha rồi mình bấm cái tối mình hẹn đi uống trà sữa luôn chúng ta suy nghĩ thật kỹ đã đến lúc mình lắng lòng lại con tim mình có thật sự rung động chưa một hai ba hết thời gian bây giờ chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau ngay từ bây giờ đừng mơ ai nữa nhé dạ giờ có người ảo tưởng không giờ con nghĩ đừng ái thôi đúng rồi được nha xíu chú cho con xuống điện thoại nha ừ nhớ mai báo chú nha dạ chúc hai đứa hạnh phúc nha dạ cảm ơn chú cảm ơn chị rồi trước hết thì con chào chú Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan à, em tên là Lê Thành Tâm hiện tại em đang làm tại bệnh viện học thạch làm điều dưỡng quê em ở Tiền Giang hiện tại sinh sống làm việc tại sài gòn à tiền giang là huyện nào tâm dạ huyện chợ gạo à chợ gạo trồng ớt không có đúng không dạ trồng thanh long không đúng <laughs> không thanh long với ớt không huyện chợ gạo mà không thấy trồng gạo trồng thanh long với ớt không à thôi mời nhà gái trước tiên em chào chương trình ạ à. em chào chị ngọc lan và chú huyền linh và anh chàng bên cạnh ạ à. Em xin giới thiệu em tên là Nguyễn Thị Cẩm Trinh, năm nay 27 tuổi. Hiện tại thì em làm điều dưỡng kho lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức. Quê quán của em hiện tại thì đang ở, ở Phú Yên hiện tại em đang sinh sống ờ, tại Gò Vấp ạ à. hay quá hôm nay hai bạn đều là điều dưỡng hết những người mà thật sự tôi rất là ngưỡng mộ luôn nha bởi vì à, những con người này rất là tuyệt vời luôn dạ, á đúng rồi công việc rất là khó ừ, rất là cực khổ vất vả mà các bạn hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình để lo cho những bệnh nhân như thế mà lo cả đời luôn rồi đó rồi bây giờ thì mình nói luôn về à, ưu điểm và khuyết điểm của mình đi ưu điểm của em thì hiền ngon vui vẻ với người thân còn hơi cảm tính với người là và biết cách chăm sóc gia đình biết nấu ăn đặc biệt là nấu những món ăn của miền trung còn nhược điểm của em thì là có ít nói hơi khó chịu và hơi kén chọn trong tình yêu ạ à. tâm uh, sao tâm ưu điểm khuyết điểm của tâm dạ, thế nào còn ưu điểm là vui vẻ hiền lành à, hòa đồng trong công việc không biết hút thuốc uống rượu bia cờ bạc bên kia có hơi nóng chút xíu bên đây rất là nhẹ nhàng bù trừ cho nhau được á có khuyết điểm là rụt rè và nhút nhát trước đám đông này run mà sợ nữa à, nãy giờ có run không dạ có mà làm điều dưỡng mấy năm rồi tâm dạ con làm cũng uh, à, 5 năm rồi. 5 năm dạ còn bên nhà gái làm điều dưỡng mấy năm dạ cũng làm được 4 năm rồi chú thâm niên bằng nhau làm điều dưỡng hơi gầy chút xíu vậy nam chắc lo chăm sóc người khác quá hả dạ ủa bộ ốm dữ lắm hả trời hơi gầy thôi chứ không phải ốm tôi gò mò ghê tôi muốn qua tôi chắc nói ăn ghê. uống thiếu thốn chút xíu dạ lo chăm sóc bệnh nhân không hả không có thiếu tại vì ăn hoài mà không không mập hả dạ đường tình duyên sao nè dạ đường tình duyên của con thì có một mối tình nhưng hồi đó còn sinh viên thì ờ, lo chú tâm đi học không yêu rồi tới chừng ấy rồi ừ, quên luôn quên dần luôn à, bao lâu mà quên dần luôn dạ tụi con quen cũng được một năm rưỡi năm rưỡi hả dạ tự nhiên cứ quên dần luôn vậy đó hả dạ sao cái cuộc tình gì mà ngộ vậy trời <laughs> từ từ quên dần rồi thôi luôn những mối tình không có lời chia tay thôi vậy thì cũng không có vấn đề gì hết cũng không có gì lăn tăng à, bây giờ bạn nữ của mình tình duyên là như thế nào một mối tình đáng nhớ nhất của em là thời sinh viên thì em có quen bạn cùng ngành luôn nhưng mà khác lớp hai đứa cũng rất là hợp nhưng mà sau đó thì sau đó từ chính thất lại thành thứ thất có trà xanh hả dạ đúng rồi ạ <laughs> <laughs> thì thì em rất em vẫn rất tin tưởng bạn đó là chắc là không phải đâu nhưng mà khi mà em biết là em biết qua lớp trưởng của <laughs> lớp em nên vậy em quyết định em dừng lại sau cái mối tình thứ nhất đó nó sâu đậm quá thì những mối tình sau thì em lại kén chọn hơn không à. sao mình tổn thương nhưng mình vết thương nào rồi cũng lành sẽ yeah. Dạ. có người chữa lành vết thương cho em bây giờ thì à, mình muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào biết quan tâm gia đình hiểu chuyện cao ráo tự tin có một chút tính vui vẻ để ừ. <laughs> mỗi lần em mà em em em mà áp lực công việc quá em hay quạo thì thì bạn nam đó vui vẻ một tí thì bạn này nó sẽ lắm. dạ nó vui sẽ hoạt động hơn bạn này cao thì chưa không cao lắm nhưng ráo thì có giống như gầy gầy vậy đó em nóng tính em thường hay làm gì cho em à dạ Quýnh người <laughs> dạ không em nóng tính em hay cắn lắm anh đó hay cắn à, <laughs> dạ vâng bên kia mà cắn chắc bên đây nát quá mình nói chắc xíu quá không à. hả? <laughs> dạ. chắc mẻ răng đó trời ơi đâu để tôi qua tôi coi coi nhà trai ra làm sao đó coi đi bộ rồi. dạ chào chị ngọc hoàng ốm thiệt <laughs> nhìn nó rau ráo lắm à ốm nhưng mà khỏe không dạ khỏe hiểu không chưa thấy ốm quá trời đất xương không hà dạ tại cơ cơ địa của mỗi người đó, chị anh ơi bên này tròn lắm anh ẩm nổi không anh <laughs> cũng ráng ẩm ờ. chưa <laughs> chắc nha nhỏ nhỏ chứ có bỏ đó không có đùa đâu bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối biết đi vui vẻ hiền lành à, là người phụ nữ của gia đình lại kính trên nhìn dưới lại phép trong bà cha mẹ cô kia có hơi nóng nóng chút có sợ không khổ mà dạ, nóng thì con ngồi. dám nóng như ta không <laughs> nghi nóng nóng, nóng lại bên kia đâu xương dạ dễ thương quá nói một cái câu kệ nóng thì con nguội nó trong gia đình là phải có người người nóng người nhịn người miền tây dễ thương vô cùng chỉ trừ bên đó thôi bây giờ có cái điều gì không thích ở phụ nữ phụ phụ nữ học với người lớn không với không lăng nhăng à, cái đó em không có đâu anh ơi trời ơi em quen ai là em chung thủy lắm anh cũng hy vọng là vậy em ơi phụ nữ mà hổn như lăng nhăng thì còn gì nữa trời với đừng càm ràm quá nha em à càm ràm thì em không có anh nguội mà không sao đâu <laughs> nên là bên đó nhiều khi áp lực cái công việc áp lực với người khác không trút được á cho nên là đôi khi về nhà là sẽ trút lên em chắc chắn là có càm ràm một chút giờ mỗi lần hẹn nhau đi chơi cho người ta bao nhiêu thời gian để người ta trang điểm tiếng trời ơi trong một tiếng luôn hả <laughs> quá trời hào phóng rồi cho tí ít đó cái đó là cho còn cái ví dụ như bắt buộc phải chờ thì nó khác có người, ta mần <laughs> hai tiếng lần hai tiếng cái bên kìa sang nào hai tiếng hồi trang điểm á ví dụ lỡ hai tiếng được không dạ được đại chút con có sao lúc đó mình vô mình chơi với phụ huynh ừ, mình chờ bạn gái đi chơi mình vô mình chơi với phụ huynh luôn dạ ừ. bây giờ chúng ta gặp người thân đi nè đi với ai dạ hôm nay em đi với chị em và anh em dạ chào chị chào anh anh đùa vậy đó hả dạ anh, anh rể em xin chào anh Việt Linh và chào chị Ngọc Lan ạ à, Tâm ơi theo anh thấy thì à, bạn nữ bên này cũng à, dễ thương hầu như là cũng có nhiều cái ưu điểm mà em cũng muốn tìm một cái mẫu người như vậy anh thấy hai em cũng à, rất là hợp cũng mong là sau cái chương trình này hai em có thể cho nhau một cái cơ hội và anh mong là hai em sẽ cùng nắm tay nhau đi đến trọn đời được <laughs> dạ em cảm ơn anh anh rể mà hai người đồng đồng mà đồng chất quá hả Em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và bạn thân ạ à. Em chào à, chị Ngọc Lan, em chào à, con chào chú <laughs> à, Hôm nay đến với chương trình thì à, em muốn nhắn gửi đến em gái của em là Mình thấy bạn này bên này cũng hiền, cũng dễ thương Đến đây gặp nhau là cái duyên rồi Em gái em rất là thích người miền Nam trong này mà nó ở Tiền Giang thì cũng gần đây á thì cũng kiểu là cái duyên rồi nên là hai bạn cố gắng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu rồi à, biết đâu biết đâu được <laughs> biết đâu được có một cái kết vui ạ à. dạ em cảm ơn chị anh bên cạnh ơi cho em hỏi là ví dụ như mình làm bệnh viện phạm ngọc thạch mình làm khó nào ạ à? làm khoa cấp cứu à, bạn ơi à, ví dụ như mà anh có trực đêm á mà em cũng trực đêm nữa rồi sau này mà <laughs> con thì ai chăm à thì bà ngoại bà nội trời nhà nội được không ạ à? bởi nhà được, nội em gửi về nhà nội cũng được em Trời, ông này ông, ông ông ông hớn hở lắm rồi muốn mở rào lắm rồi phải không muốn lắm đúng dạ, không dạ. này là đem ưu phiền về cho mẹ nè <laughs> mang tiền về cho vợ mang ưu phiền về cho mẹ nè thôi bây giờ chúng ta mở rào đi chứ thấy bạn nam là có vẻ rất là hớn hở và mong mở rào để gặp bạn nữ lắm rồi mở rào chào em à, dạ chào anh đến với chương trình có một con heo tặng em và một cái tấm thiệp dạ vâng em cảm ơn anh mở thiệp ra đọc luôn không dạ được giờ ý sao tự nhiên gặp anh tặng con heo dạ cái con heo là em tưởng con heo nữa bạn mỗi tối thì ngủ thấy em Dạ, à. dạ em em cũng tuổi con heo em cũng mê heo dữ lắm em ơi nắng ấm xa rồi đông sang gió lạnh anh cần em thôi em chịu với anh ạ à. Dạ, vậy đây em cũng có món quà em tặng anh là sen đá à, ý nghĩa của món quà này thì là sen đá rất là khó chăm mà khi đã biết cách chăm á, thì sen đá nở hoa rất đẹp cũng như tình yêu cũng vậy nếu như mà mình biết cách chăm trong tình yêu á, thì tình yêu sẽ thăng hoa và nở hoa nhiều hơn ạ à. Rồi, dạ, dạ. rồi có Anh Dạ. Em có Mở rào ra em thấy làm sao? À, <laughs> thấy anh ốm hơn em tưởng tượng <laughs> Anh thấy em sao? Thấy em dễ thương, à, dạ, vui em cảm vẻ ơn anh ạ à. Khi, khi mà quen nhau, lấy nhau rồi tiền bạc ai quản lý à? Em quản lý cũng được, à. em quản lý ờ. <laughs> cái đó được đúng không anh dạ này được. cái gì anh cũng chịu hết trơn á bây giờ anh chỉ chờ bấm nút thôi <laughs> bây giờ đó tâm dạ. tiến tới nắm tay bạn gái giao lưu cảm xúc chút xíu rồi mình nhìn thẳng mắt bạn gái mình trong người mình sao đó mình nói đi đến cái chương trình hôm nay á, thì anh dạ. hy vọng là em cho anh một cơ hội dạ. để tìm hiểu nếu được á, thì tiến xa hơn cũng thấy tim <laughs> cơ hội à thì thì em em gặp anh em cũng run nhưng mà mỗi lần em run á thì tay em hơi ra mồ hôi á anh có ngại tay của con gái ra mồ hôi không không không có sao à, em sợ anh nắm anh thấy ướt quá <laughs> rồi anh lại buông ra đây này để chị chỉ cho không có dựa tay bạn gái ra không lấy mình che mình che mình chùi luôn không có hiện tại thì không có yeah. Ừ. Dạ. nhưng mà tôi cũng tin ờ, tâm có sức khỏe tao ẩm thử Đúng bạn rồi. gái có nổi không giờ ẩm nổi tôi mới tôi mới gả ẩm nổi tôi mới được chứ không thấy tình hình nó yếu ớt quá vậy giờ vợ tới giờ đi đẻ ẩm vợ đi đẻ ờ đâu thử cái coi nào ẩm đi thử chị hỗ trợ cho chị hỗ trợ nha ẩm ngang đúng không đúng rồi trời ơi nổi không quay vòng nổi không à, tâm nổi <laughs> ổn định không ổn định không ổn định không ẩm đi đẻ dạ, được không rồi hiện tại hiện tại thì ở hàng năm thôi chứ đi đẻ là hàng bảy đừng nữa nổi không rồi được rồi về ghế đi các bạn rồi các bạn thích thì các bạn bấm luôn không cần phải đếm gì cả bấm rồi đó bấm luôn rồi Bài chính thức hẹn hò nhau rồi đó rồi Em ờ, xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào ờ, bạn Nam sau bức màn và ờ, chào toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. À. Em ờ, xin tự giới thiệu, em ờ, tên là Phương Thảo Năm nay em 31 ờ, tuổi và em đang làm nhân viên của hệ thống cơ quan bảo hiểm xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh ạ à. à rồi 31 tuổi ha, rất trẻ Mời bạn, Mời bạn trai Xin kính chào quý vị khán giả cùng anh Quyền Linh và chị Cát Tường à, Em tên là Hoàng Duy Tân, năm nay 32 tuổi Hiện nay đang là nhân viên công nghệ thông tin và hiện nay đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mình nói chút xíu về được tình của mình bạn. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Mình chia tay bao lâu rồi bạn? Em chia tay cũng 2 năm luôn rồi chị. Em có uh, trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ tính đến giờ thì uh, em uh, chưa có mối tình nào nghiêm túc hết chị. Hả? Dạ. Chưa có mối tình nào hết? Dạ như là hồi nhỏ đi học thì ờ, người lớn không có cho phép mình có bạn sợ mình ờ, bị ảnh hưởng đến chuyện học à. Ờ. rồi sau này lớn lên khi mà ra làm việc rồi thì làm trong những môi trường phần lớn đều là chị em phụ nữ ờ, tỷ lệ nam rất là ít có thì cũng là bậc đàn anh đàn chú và phần lớn cũng đã yên bề gia thất rồi ạ à. một cô gái cũng rất là dễ thương mà 31 tuổi chưa có mối tình nào hết bạn trai nghĩ như thế nào dạ Ừ, thì ờ, nếu mà vậy thì em thấy thời này thì cũng bình thường chị <laughs> cũng bình thường ha dạ cũng có nhiều cô mà chưa có người yêu mà có người ta ba mấy bốn mấy cũng chưa có người yêu cũng bình thường mà thôi bây giờ mình à, nói đi mình à, mẫu sẽ người tìm bạn một gái à, đối bạn muốn tượng thế tìm như thế nào cái mẫu người bạn gái của em á thì ờ, cao trên- ờ, trên mét năm mươi lăm rồi dễ nhìn thì giọng nói thì dễ nghe biết nấu ăn rồi biết sống tự lập Hiện tại là bạn em đang sống với ai? nhà em sống với gia đình của em ờ, gồm ờ, ba mẹ với lại anh của em à rồi thí dụ như ờ, lập gia đình mà đi làm dâu thì em quan điểm về chuyện đó như thế nào dạ em thấy là bây giờ nếu mà lập gia đình rồi mình phải theo chồng ví dụ như mà người chồng của mình ở chung với cha mẹ không phân biệt là cha mẹ bên nào hết thì mình vẫn phải làm tròn cái cái có giống như là cái, cái nghĩa vụ của người con vậy đó phải hiếu thảo phải chăm sóc cha mẹ khi mà về già rồi vậy là tốt rồi ha à, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào à, mẫu người bạn trai của em thì à, về à, ngoại hình thì à, cao hơn em khoảng từ mét sáu trở lên bên kia cao nhiêu mình cao mét bảy hai vậy rồi được gì nữa em à, thân hình cân đối ừ. à, nhìn mặt hiền hiền <laughs> mắt mũi miệng là có cái mẫu người lý tưởng giống ai không à, mẫu người lý tưởng của em là anh diễn viên lương thế thành lương thế thành giống không gì mà, mà khán giả vỗ tay quá vậy em chào chị ô đẹp lạng hoàng đẹp hơn luôn á nha dữ ha. không có nét khác hơn, chị. nhưng mà cũng phong trần hơn cũng phong trần ha mà sao cũng cao to đẹp trai mà tại sao chưa có bạn gái ừ, chắc ờ, do công việc em nó khô khan quá chị với lại ờ, lo đi làm quá nên là cũng bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được khoảng 6 tháng nhanh quá vậy mình có chuẩn bị gì chưa lấy nhau về mình ở dạ, đâu chuẩn bị xong hết thì nhà cửa có hết rồi có hết luôn dạ nhà của mình chuẩn bị hay là của ba mẹ chuẩn dạ, bị nhà của ba mẹ nghe tưởng đầu tự mình chuẩn bị chứ <laughs> à có nghĩa là giờ mình là về làm dâu đúng không dạ. muốn sanh mấy đứa con dạ hai đứa rồi để tôi ờ, về ờ, coi coi sao chị hả chị thấy sao chị cao cao ráo mặt mày sáng nói chung là chị nhìn ờ, được Chào em, ông chào anh Chào em, anh Bệnh anh hiền lắm, rất là có duyên Em à, thích đàn ông phong trần hay đàn ông sạch sẽ gọn gàng ừ, Kết hợp cả hai được không ạ? Cũng được dạ. Nếu mà phong trần quá thì nó ừ, cũng Lúc cần à, phong trần thì phong trần ừ, Lúc cần sạch sẽ quá. thì sạch sẽ Cần sạch sẽ là sẽ ha dạ. Được dạ. rồi, anh thấy được á Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với bạn bè thân thiết của em mà Rồi, rồi bạn dễ thương quá Dạ em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường Chào em thì, à, Em là bạn cũng như là đồng nghiệp thân thiết với chị Thảo á. Ừ. Thì qua những gì mà anh trai này chia sẻ thì em cảm thấy là à, về mặt ngoại hình á, thì rất là sáng sủa sạch sẽ Còn về những cái tiêu chí á, thì cũng phù hợp với đối tượng mà chị Thảo á, à, đang tìm kiếm ừ. Và chị Thảo á, bình thường thì trong công việc á, rất là hòa đồng cũng như là hay giúp đỡ mọi người còn về vấn đề tình cảm thì chị khá là rụt rè và không có giỏi trong việc thể hiện cảm xúc của mình á cho nên là nếu mà tìm hiểu thì em hy vọng mà nhờ anh có thể chủ động quan tâm tới chị nhiều hơn dạ em cảm ơn được không bạn trai dạ được ạ thôi xin mời uh, gia đình của à, em uh, trai dạ em đi mẹ ừ, chào cô cát tường dạ chào quý vị khán giả dạ uh, theo ý mẹ thì cô này thì cũng nhìn thấy thì cũng hiền lành cũng à, cao ráo còn à, à, bấm nút hay không thì do con quyết định à, cô có đưa ra tiêu chuẩn tìm con dâu như thế nào không cô nói chung à, con chịu thì mẹ chịu thôi chứ giờ <laughs> giờ mẹ chịu mà con không chịu thì cũng không làm được cái gì em chào bác gái đi em dạ con chào cô ạ à. chào cháu dạ bây giờ mình cho đôi trẻ gặp nhau đi anh linh này rồi kéo màn lên em chào anh mặt cũng bà tâm cảm ơn à, em thấy anh thế nào dạ em thấy anh uh, uh, được à <laughs> không trần à dạ dạ à, em hỏi đi Ồ dạ xin xin lỗi anh nha tại nãy giờ em em bối rối quá em em chưa có nghe kịp tên anh đó anh <laughs> dạ, anh tên gì anh tên tân dạ anh tân dạ. bạn gái tên gì nhớ không dạ nhớ anh ờ, bạn tên thảo ạ tân thảo ừ. đối với anh thì uh, cái đặc điểm gì ở một người phụ nữ mà anh cảm thấy thích nhất à uhm, chắc uh, có lẽ là khuôn mặt vậy là anh quan trọng bề ngoài hả hay là sao anh không ý là ý là tổng thể khuôn mặt á hài hòa dạ Như em là ok dạ cảm ơn anh <laughs> rồi hẹn hò hẹn hò sao ừ, em muốn hẹn hò ở đâu dạ em thấy uh, mình đi đâu cũng được hết anh miễn sao là mình đi với nhau vui vẻ là được rồi nếu mà được thì uh, uh, em có thể làm dâu được dạ ừ, như hồi nãy em có chia sẻ cái quan điểm của mình đó anh được thì uh, mình nếu như mà chồng mình ở đâu thì mình sẽ ở đó dạ thì em cũng nghĩ phận làm con thì mình phải phụng dưỡng nuôi dưỡng cha mẹ khi về già thôi anh dạ. kinh tế thì ai giữ tiền ừ, kinh tế thì à, em dễ vợ em giữ ạ được tốt thấy ổn rồi đó mẹ cười rồi mẹ nghe làm dâu rồi để cho mẹ dạy dỗ rồi chăm sóc mẹ tuổi già là mẹ cười dưới rồi dạ. bên đây chỉ cần nghe tiền để phụ nữ giữ nữa là thấy ổn luôn rồi đó trời mày nói một câu gì là thật tình cảm đi bạn ừ. câu gì để uh, thuyết phục đối phương thì à, tới tới đây thì uh, mình là cô duyên mới gặp nhau ở đây thì uh, cảm nhận đầu tiên thì, thì mọi người đều nhận trong lòng thì mọi người sẽ uh, thiện qua cái uh, <laughs> uh, em bí là em lên lên cứu em đang tỏ tình mà bí không dạ. nói cái gì nó thiệt là tình cảm vô em có dạ. suy nghĩ sao nãy giờ em cảm nhận từ ừ. trái tim mình như thế nào mách bảo mình nói cái gì dạ. mình phát biểu như thế thôi không dạ. cần màu mè gì dạ. hết bây giờ thấy ai em mình thích em thế nào đó và mong muốn rằng mình sẽ cùng đi nhau trên con đường còn lại cuộc đời anh sẽ hứa lo cho em cái gì đó thí dụ vậy rồi bắt đầu thì uh... đứng lên đứng lên đi gần tới nơi luôn có thể nắm tay bạn ấy nắm tay bạn ấy đi rồi nói lớn lên ừ, thì um chị run quá <laughs> run vô sợ sợ sợ nhìn thẳng vào mắt cô ấy sao run bắt đầu phải điện giật rồi em lên đây hả điện giật điện giật, điện giật thì phải nói chứ thảo ơi gì đó bây giờ em thấy à, em à, dễ thương à, dễ mến mong em sẽ chọn anh em gái thấy thế nào dạ thấy anh nói chuyện cũng chững chạc à thích anh không <laughs> thì cũng thích à thích chàng trai thích cô gái không dạ em cũng thích ạ à. rồi thôi ngồi ghế đi bạn nói chuyện nhìn tôi trực tiếp vô đây em có nhìn đâu ra đằng sau không à rồi chúng ta rồi, sẽ có ba tiếng đến để quyết định bấm nút hay không bấm nút đây suy nghĩ thật kỹ nha có mẹ có bạn có rất nhiều khán giả đang theo dõi chương trình đang quan sát hai bạn đây là giây phút rất là quan trọng và thiêng liêng bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau tìm hiểu nhau để đi đến hôn nhân một hai ba hết thời hết gian thời gian rồi mời em em bóng ủa em bấm anh gái có bấm Em có bấm không? yeah. Dạ không Không có bấm Rất là bất ngờ Lý do tại sao bạn trai không bấm? Dạ em thấy cảm nhận đầu tiên không được ừ, Trong trái tim mình không được ờ, mở lắm nên là em không bấm À này thành ra nãy giờ mình nói chuyện hơi ngượng ngượng đúng dạ, không? Dạ không được trôi chảy cho lắm nên là em cảm giác ờ, không được Không được yên tâm lắm dạ. Hình như không hợp với mình về điều gì em? Chắc cách nói chuyện à, không sao cả nếu như em không bấm tức là em dường cái nút bấm đó cho rất là nhiều chàng trai đang xem truyền hình có thể mình không hợp nhau một cái điều gì đó đúng không em gái em cảm thấy như thế nào dạ thì em thấy ờ, thì đến đây như là một cơ hội nếu không được thì kết bạn thôi ạ à. đúng rồi dạ. rất là nhiều ờ, chàng trai biết đâu đó đang theo dõi em và sẽ tìm đến chương trình để tìm đến em chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình chúng ta không hợp với nhau ờ, không sao cả gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược relax cảm ơn chị rồi cảm ơn hai bạn em ờ, nghiện Bảo long em đến từ thành phố nha trang tỉnh khánh hòa nghề nghiệp là gì dạ người của em là văn phòng tư vấn du lịch nội địa và quốc tế nãy tôi tưởng bằng bán búp bê như vậy thì rồi. hồi thấy đi rồi biết không có gì hoang mang hết em mình giới thiệu đi em Dạ em tên là Cẩm Nhung, em uh, ờ, 30 tuổi, quê em ở Bến Tre Dạ em đang làm quản lý quán ăn mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh dạ em làm ở thành phố à, bên kia ảnh à, làm nghề bán búp bê gì đó nghe anh Linh nó nói vậy đó phải không anh Linh ừ. bán búp bê là là nghề sao là... ai biết thì nhìn giống con búp bê anh ở Khánh Hòa vô hả dạ làm việc của Khánh Hòa luôn dạ em làm ở Mũi Né ở Khánh Hòa làm Mũi Né dạ lúc trước thì em cũng có tổ chức tour cho khách đi Mờ Công đi Bến Tre Cần Thơ ừ. Mỹ Tho rồi sau đó về lại Củ Chi Cao Đài về lại mũi né Ủa nhưng mà mình làm du lịch như thế là văn phòng riêng của mình luôn hả? À, em trước em làm công ty thì bây giờ hiện tại là em văn phòng riêng. Dạ, em ờ, nói chung là em uh, ờ, tuy nhiều và làm nhiều thì cái tính tự lập của em thì ở đâu cũng được, môi trường nào mà em sống cũng xong. Dạ, có thể là du lịch buôn bán hoặc là tất cả một ngành nghề mà nghĩ sao là thấy ok là được nói chung là một người đàn ông rất là năng động rất là dễ thương đó rồi nhưng mà bạn nữ của tôi đang bị ờ, hơi ờ, căng thẳng có gì để, căng thẳng để bạn ấy ờ, giới thiệu về mình một chút cho thoải mái tinh thần mình có trải qua mối tình nào chưa Dạ em có hai mối tình à, Mối tình đầu thì được uh, gần 2 năm chị Còn mối tình thứ hai thì làm được 6 năm 6 năm Dạ rồi 6 ờ, năm chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay 2 năm rồi chị à, Nhưng mà bây giờ đã quên được cái người đó chưa? 6 năm là dài lắm luôn à Dạ được rồi chị Được rồi ha Dạ Bây giờ nếu mà mình tìm được đúng người, đúng đối tượng thì bao lâu nữa mình tiến tới hôn nhân? Thì em nghĩ là chắc khoảng 2 năm nữa chị Ủa sao lâu quá vậy? 30 Tại rồi vì, sao sau được ờ, cưới luôn đi em Em muốn tìm hiểu kỹ hơn chị Anh đã trải qua mấy mối tình rồi Dạ em thì hai mối tình Mối tình đầu tiên thì chị thoáng qua Chung là rung động thôi à dạ rồi mối tình thứ hai thì cũng được uh, ờ, 4 năm Chà, dạ mấy người này quen lý do nhau lâu anh? quá vậy ta dạ lý do thì uh, cảm thấy không hợp và càng gần thì càng xa dạ, là tìm hiểu chưa kỹ rồi đó dạ ha bây giờ bên đây là muốn hai năm nữa mới là kết hôn rồi bên anh thì sao em cũng nghĩ như bên đó vậy chị dạ tại em lúc dạ nào cũng ưu tiên cho phụ nữ hết còn con trai thì sao cũng được hoàn cảnh nào cũng xong miễn sao là mình sống tốt với phụ nữ được rồi dễ quá ờ, không yêu cầu là thế này thế kia dạ. nhưng mà với em thì phụ nữ là ừ, không có mốt đỏ đen cờ bạc đó anh ừ, hoặc là là lăng nhăng ngồi được thế thôi còn em thì ờ, vợ thì vùng nào cũng được ừ, ngành nghề nào cũng xong tại vì mỗi người có mỗi ngành nghề có mỗi người có những suy nghĩ khác nhau và những vùng miền ai cũng đều là con người hết họ có những tâm tư mà mình phải gắn đi sâu vào chứ không thể nào nhìn mình ngồi mà đánh giá một con người rất hay thì sở trường thì em có thể là như là chơi bóng chuyền ừ, bóng đá đặc biệt là em có thể hát Ừ. và có thể một mình em ngồi em hát 5 đến 6 tiếng wow. rồi vậy một lát nữa ờ, hát cho bạn nữ nghe nha bạn rồi. nữ ờ, dạ không những mà bây giờ mà nếu bạn nữ đó ok thì em có hát cả, cả đời cho bạn nữ đó nghe cũng wow. được sao Ê. rồi rồi để ờ, mình trò chuyện với bạn nữ một xíu thì bản thân mình thì em muốn tìm một người bạn trai một người chồng tương lai mình như thế nào em muốn tìm một người biết lo cho gia đình không có gia trưởng có tinh thần cầu tiến biết quan tâm chia sẻ với lại người thân gia đình của em em ờ, không không không thích những người mà rượu chè hay là chơi bời đồ này kia em không thích dạ dạ bên đây không có cái gì hết trơn á cô gái này hơi rụt rè à, anh hơi hiền em hơi hiền hơi rụt rè đúng không anh bên đây anh dễ thương anh có cảm nhận như anh dễ thương nhất nhất nhất luôn đó em Nội mà cái câu mà em thích là anh hát cho em nghe cả đời là ừ. thấy thiệt á tôi muốn chết luôn vậy đó Được không? anh hát cho em cả đời được không dạ nhưng mà hát hay thì nghe được chứ mà hát <laughs> đúng rồi người ta thiệt đúng à. mà cái này cũng đúng hát dở mà hát hoài dở mà hát hoài mới nhức cái ốc nó bể cái đầu luôn à em có tật xấu gì không dạ em không có tật xấu đâu em chỉ hơi nóng tính với là cọc tính thôi gì mà nóng tính gì trời bực bội hay cầm cái gì hay quăng hả hả Trời sao nó khác hả? với bên ngoài quá vậy Anh bên đây anh sẽ kềm chế em tất cả mọi thứ Anh nghĩ anh bên đây anh có tất cả những cái gì mà người phụ nữ mong muốn Yên tâm Phải đàn không? Trai. Từ nãy giờ thấy đàn trai nói hơi nhiều Đàn trai số 1 luôn Em có cái điều gì em không thích ở người đàn ông không? Em ờ, không thích đầu hối Không thích Sao gì? kỳ vậy ta? Đầu hối Ông không có hối Có gì nữa không em? Tóc có che hết rồi Quá em cũng không thích mập quá cô không thích bụng bự cũng không thích luôn dạ, lùn quá cũng gì sao cô khó vậy không biết có được không nữa trời ơi đừng nói gì để một hồi ảnh xuất hiện trước cô ấy cũng mới bất ngờ tóc đẹp quá ha đẹp tóc mày làm chắc cũng cả tháng á bụng không bự đầu không hói người không mập màu sắc rực rỡ màu sắc rực rỡ cho tôi hí hí chút xíu coi dạ ông em nguyên ờ, ờ, ờ dạ. thì, thì tôi, tôi yên tâm để dạ. hiểu không cho yên cái bụng dạ. À, bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mình ờ, tiến tới hôn nhân chưa dạ thì ở thành phố thì nói chung là em không có nhà có đất ừ. nhưng mà ở quê thì em cũng có nhà có đất là nha trang á hả dạ chà thì để hỏi cô này cô có chịu về nha trang không nha dạ nếu mà cô không chịu thì em đi theo cũng sao á à vậy hả dạ. vậy là mình ở rể được luôn hay dạ, sao được tại vì em có có thể là sống ngoài miền có thể là kinh doanh có công việc ừ. miễn ở đâu công việc tốt là được ha dạ <laughs> ủa ủa đi thí dụ như là đi ra nha trang làm dâu được không dạ em thì ờ, em dự định là sau này em sẽ về sống gần ba má em vậy đem ảnh theo về bến tre luôn được không dạ được thôi vậy được rồi về bến tre làm rể luôn thôi bây giờ mình gặp người thân đi coi ta góp ý tư vấn thế nào à, em đi với là em họ của em chào em dạ xin chào chị à, cát tường ạ à. rồi chào à, em dạ xin em chào nhìn à, bạn bên kia coi à, em thấy hợp với anh trai mình không dạ về với chị thì em à, em nghĩ về ngoại hình thì cũng rất là ok đối với anh không có cái gì gọi là quá <laughs> thì bởi vì cái tiêu chuẩn của anh thì là một người rất là kiếm người phụ nữ về hướng về gia đình thì ảnh là ảnh dạo này cũng ờ, muốn vợ lắm rồi thì đó thì giờ được là ảnh ờ, sẽ, ờ, sẽ sẽ dọn vào trong sài gòn luôn rồi, rồi cảm ơn em cảm ơn em rồi mình có đi với ai không dạ em đi với lại đồng nghiệp của em rồi chào em chào uh, chú quỳnh linh với lại cô cát tường ạ à. À, uh, theo em thấy thì uh, ngoại hình của anh rất là độc đó à, độc là sao em lạ à. độc lạ chị yên tâm là đầu anh không hề hói rất nhiều tóc mà tóc rất là đẹp luôn đó chị à cho em hỏi là anh à, làm du lịch là anh hay đi xa à? thì anh có thời gian à, dành cho chị em không ạ à? công việc là công việc gia đình là gia đình nhưng mà vẫn ưu tiên gia đình hơn tại vì gia đình nó sẽ đi theo tôi với chúng ta cả đời còn công việc thì có thể là thay đổi được nói chung là em thấy anh rất là ok rất là hợp với chị cảm ơn em rất nhiều Thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nhau anh đứng lên quay mặt ra đây đúng rồi kéo màn xong quay qua cái là hát liền nha dạ. kéo quần cái áo đàng hoàng lại coi và bây giờ chương trình ca nhạc xin được phép bắt đầu kéo màn nhìn thẳng cho anh nha để anh biểu diễn chưa từ từ à, ờ, dữ chưa cảm nhận được gì chưa dạ rung rồi hát liền nha bắt đầu Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc anh xin mời em đi về quê ngồi một lần thôi Nơi anh chào đời ngồi ru bụi người Bao năm vất vả mưa nắng ngược xuống Đổi, đổi liền, đổi, đổi, đổi, tới đổi. gần Bằng lòng đi em về với quê anh một cù lao xanh, một dòng sông xanh Bằng lòng đi em thưa má thưa ba Mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu bóng Bằng lòng đi em anh đón qua cầu cầu tre Trời mưa nên có đưa dâu Bằng lòng theo anh với mái tranh nghèo Về đây người quê chỉ có tâm lòng Có chiếc xuồng ba lá để yêu Tiến em. tới nắm tay Bài khác <laughs> Dạ rồi nói đi à, em nhìn anh sao vợ vợ vợ vợ vợ tóc rồi coi có ai không dạ không dạ không có hôi chết <laughs> sao em thấy anh sao dạ em thấy anh cũng hát hay không em dạ hát cũng hay giọng này hát nghe cả đời được không em dạ cái này phải tập lại nữa trời ơi bà <laughs> hát vậy mà còn phải tập lại nữa rồi được rồi, hai người ngồi về chỗ ngồi đi Em cảm nhận về anh thì sao? À, em thấy anh cũng được, cũng nhìn cũng chững chạc Nói chung là cũng ok Anh à, thấy em ừ, rất là dễ thương um, Anh không biết nói cái dùng cái ngôn từ nào để nói về em hết Anh làm du lịch đó, anh hỏi cô gái ấy, em có ghen không? <laughs> với em thì ví dụ như một người có một người bạn trai mà đi du lịch như đi hướng dẫn hoặc là uh, dẫn một đồn đó trong đó có những cô nữ thì nhiều em có ghen hay là hay là có những cái gì không tất nhiên là phụ nữ là phải ghen nhưng mà em ghen ít em nhiều nãy anh nghe em nói em có tính nóng anh sợ lắm anh nhất nhất là sợ cô gái khóc không biết khóc ừ, con gái ví dụ như mấy đứa nhà mấy đứa trẻ nó khóc mua kẹo bánh dỗ cho phụ nữ khóc không biết dụ gì em thì cũng phải tùy theo cái uh, thái độ của anh thôi anh thì uh, anh rất là sợ phụ nữ khóc nên em an tâm về anh không bao giờ em giận đâu nhưng mà em thì hay giận lắm em giận thì anh sẽ uh, làm mọi thứ ví dụ như uh, ờ, nhất như nãy là hát nè hoặc là anh nấu những món ăn mà anh để, mà em thích thì bao đảm em sẽ hết giận không em ăn ít lắm em ăn ít thì anh nấu ít nhưng mà nhiều khi em không ăn luôn em, không ăn thì anh năn nỉ cô này cũng khó quá vậy trời ta dễ thương muốn chết à mà em khó quá à. có gì đòi hỏi nữa không em thì uh, em thích là phải dành thời gian cho em nhiều hơn tại vì uh, lúc nào em gọi thí dụ như em gọi em nhắn tin này kia phải trả lời nếu như bận thì cũng phải trả lời một tiếng chứ rủ người ta đang dẫn tour đi người ta đang nói chuyện người ta đang hướng dẫn du lịch cho khách mà mà em, em bắt người ta đi phải nghe liền thì tục chút xíu người ta nói xong câu chuyện người ta mới trả lời cho em được chứ cái đó là em gọi trái máy luôn á chị trời ơi em phải thông cảm công việc vậy em đi làm ảnh gọi em hoài được không thì em cũng sẽ nhắn tin hay là em cũng bật máy lên thì em nghe là em đang bận hay là như thế nào đó em Rồi, sẽ hẹn là mình đang gọi lại thưa quý vị hôm nay ta đang về nha trang một khu bãi biển xin alo em ơi à, đợi em xíu nhà dạ, khu alo em là vậy đó hai em trời ơi để cho đàn ông ta đi làm gần bên em chăm sóc yêu thương em nhưng mà phải đi làm mới có tiền chứ thôi mọi người nói một câu nào đó để chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay các bạn uhm, anh không biết à, ba năm nay công ty bên nó băng giá rồi nhưng mà lần đầu tiên hôm nay nhìn em thì à, con tim muốn nhảy ra ngồi và <laughs> nó đi tới đó <laughs> bước tới nơi và nói câu là I love you em gái nói gì đi em cảm nhận như thế nào em gái em thấy anh thì cũng hiền nói chung là là một người rất là chững chạc rất là biết suy nghĩ à, biết là nhìn xa hay là nói chung em thấy là được Cảm ơn quá em. được rồi rồi hết thời gian được hay không chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định một hai ba Hết thời gian Chúc mừng hai bạn Có thể nắm tay nhau được rồi đấy Em có thể tranh nắm tay được không? Em được nắm... Dạ được Rồi Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax Chúc mừng các bạn Nhớ là hát cho cô nghe cả đời nha Em cảm ơn chị Cát Tường anh Nguyên Linh Rồi, có gì là báo tin mừng cho chúng tôi liền nha dạ. Dẫn dạ, con ấy đi đi À, xin chào à, anh Quyền Linh và chị Cát Tường à, Mình tên là Đức Anh Năm nay mình 48 tuổi Hiện nay mình đang sống ở Bạc Liêu Ở Bạc Liêu lên thành phố Hồ Chí Minh anh hả? Vâng Anh đang làm công việc gì vậy anh? à, hiện nay mình đang làm quản lý bên ngành giáo dục rồi xin mời bạn dạ. gái bên kia Em chào quý khán giả, chào anh Nguyễn Linh, chị Cát Tường Em tên à, Kim Loan, 48 tuổi, quê ở Bạc Liêu Ô Chị cũng 48 tuổi hả chị? Hiện nay chị đang làm Công... chị đang làm công việc gì? À, em hồi trước là thợ mai sau đó em muốn uh, buôn bán kinh doanh tại nhà, bán ăn bán uống chị. Bán về món gì à? bán à, bò kho phở bò phở gà trời ơi chắc là ngon lắm á chị nhưng mà 48 tuổi là sinh năm bao nhiêu À, 169 chị à, Anh sinh năm bao nhiêu? À, mình sinh năm 68 Ủa Vậy là, là lớn hơn tuổi Lớn hơn tuổi Vậy chị gái ơi Dạ à, 48 tuổi à, chắc cái tuổi nó cũng à, vừa vừa rồi ha Chị à, có thể nói một chút xíu về à, tình yêu của chị như thế nào Mà bây giờ mới ngồi ở đây à? Em à, đã có gia đình mà chia tay anh à mình có cháu nào rồi à em được ba cháu bao nhiêu tuổi cháu? à chị một cháu trai 24 với 20 cháu gái 13 tuổi hai trai một gái con lớn quá hả dạ lấy nhau được bao nhiêu năm thì mình chia tay hả chị bắt đầu ý kiến cũng lâu lắm rồi anh linh nhưng mà tại vì em thương con á nên à, mới kết thúc giấy tờ à, hẳn hồi thì à, năm sáu năm nay á anh à. dạ là năm sáu năm nay mình ở dậy một mình dạ dạ lý do sao chị đến với chương trình bạn muốn hẹn hò à, tại vì à, con dâu á bạn gái của con trai á dạ. à, nó à, động viên nó nói à, mẹ đăng ký đi à, chơi về vui à, thấy chương trình này cũng hay quá rồi à, ký chị con dâu thiệt là tâm lý ha rồi <laughs> à, mời anh mình hỏi anh, anh sẽ nói à, một chút xíu về à, đường tình của mình như thế nào anh mình uh, trải qua hai mối tình và một cuộc hôn nhân mình cũng cái hoàn cảnh cũng gần giống bạn gái bên này mấy, mấy cháu, cháu rồi anh? hai cháu à, một cháu lớn đang học đại học năm 2 một cháu học lớp 8 hiện nay các cháu sống với mẹ Hai đứa con cũng lớn như chị Bụng vâng. Không có cứu, cứu vãn gì được anh hả? À, rất tiếc Cha, hôm nay trường hợp này hơi đặc biệt nha Thôi giờ là anh à, đưa ra quan điểm của mình đi à, Mình sẽ tìm cho mình một cái người bạn đời thế nào Để có thể đi suốt một cái chặng đường còn lại anh ạ Trước tiên là cái trình độ học vấn Học vấn, anh muốn sao anh? À, nghề nghiệp thì không quan trọng lắm Quan trọng là thu nhập ổn định Anh muốn trình độ thế nào? đại học trở lên. Ủa tại sao vậy anh? Sao phải phải học cao vậy anh? À, cái trình độ nó liên quan rất nhiều vấn đề, trong đó có cái quan điểm sống, cái lối sống và cái lối ứng xử giữa vợ chồng và cái cư xử với hai bên gia đình. Linh nghĩ là đôi khi có những người không có trình độ đại học nhưng họ sống rất là tốt, và sống bằng cái tâm của họ, cũng đâu có liên quan gì đến cách sống và trình độ đâu anh. Cũng có những người học rất thấp nhưng mà người ta lại là người vợ tuyệt vời đúng rồi, đúng rồi đó anh. mình đồng tình còn bây giờ anh yêu cầu đại học thì ờ, cái trình độ mình ờ, đề nghị ra không phải là tất cả nó tổng hợp nhiều yếu tố quan điểm sống và, và hình thức linh nghĩ cái quan quan điểm sống mới là quan trọng vâng vâng có thể mình diễn đạt không đúng cái ý của mình nói dạ dạ thì anh có đưa ra cái chuẩn gì luôn không anh nói luôn đi rồi để em tâm sự với chị mình muốn có một bé gái anh muốn đẻ nữa hả vâng. nếu bây giờ chị ấy không đẻ được con gái đẻ ra con trai nữa thì sao dĩ nhiên là được À, cũng xin phép uh, anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng quý vị khán giả à, mình cứ uh, chia sẻ những cái gì mình mong muốn nhất còn quan trọng mình có cái gì để cho đối phương nữa yeah. Dạ. chứ không phải mình cứ đòi hỏi là đương nhiên mình sẽ được đúng rồi mình cứ nói thật hết những gì suy nghĩ thôi khi mà gặp nhau á à, cái duyên nó sẽ xóa đi tất cả những cái à, yêu cầu rồi. của mình à, nãy giờ chị cũng nghe anh chia sẻ những quan điểm sống của anh thế giờ mình muốn mong muốn tìm một cái người để mà đi với mình cái quãng đời còn lại thì mình muốn cái người đó như thế nào phải uh mở rộng vòng tay để dìu dắt mẹ con em vượt qua những cái khó khăn à, và chia sẻ và yêu thương bảo bọc lo lắng cho em tại vì em chưa có được à, chưa chưa được chưa được chia sẻ và à, quan tâm dạ yeah. à, có lẽ chị bên kia chị chưa được hạnh phúc trọn vẹn À, em xin phép anh nhé em nhỏ tuổi anh em xin phép để em qua em, em nói chuyện với chị chút xíu nha à, chứ không phải là mình à, Em chào anh à, Chào chị Hồi nãy uh, Linh trò chuyện với anh kia thì uh, ý anh cũng muốn là chị uh, xin cho ảnh thêm một đứa con nữa yeah. Dạ. Chị thấy sao chị? Nếu như ảnh thật sự ảnh là người tốt mà biết chia sẻ, mở rộng vòng tay, che cái tổ ấm cho em thì cái chuyện đó em sẵn sàng không không có thành vấn đề. Những lúc buồn chị thường tâm sự với ai? Không có ai để tâm sự hết à, cái người chồng cũ có chu cấp hay là có dạy dỗ các con không chị dạ không chị không có chia sẻ bất cứ một cái gì một mình em tội nghiệp ba đứa con em có cũng vẫn bất hạnh thiếu sự dạy dỗ và dìu dắt của cha nhưng mà ba người con của chị cũng lớn rồi có đồng quan điểm để chị bước thêm một bước nữa hay không à, nó nói miễn sao mà mẹ đừng có buồn mẹ vui thì ờ, sao con cũng con dâu đăng ký chương trình xin chia sẻ với chị điều đó ha dạ dạ à, xin phép nha dạ. nãy giờ anh nghe chị nói cảm nhận như thế nào hả anh trai à, mình nghĩ là à, mình có thể chia sẻ được mình nghĩ là mình sẽ cố gắng dạ yeah. À, uh... dạ chào anh chào các dạ anh ơi nhưng mà điều em nói thiệt nha bây giờ anh cũng đã có hai cháu rồi chị cũng có ba cháu rồi thì bây giờ nếu như mà mình hợp với nhau mà mình cảm thấy mình có thể san sẻ trong cuộc sống với nhau được á nhưng mà chị không không không thể sanh được nữa thì à, điều này nó có làm à, anh thay đổi quyết định của anh không mình nghĩ đứa con nó không phải là tất cả nếu sau này thành hai đứa đã có rồi dĩ nhiên có thêm một đứa bé thì tốt hơn yeah. Dạ. không phải là tất cả không phải là điều kiện tiên quyết được nhiều yếu tố thì tốt còn không thì mình chấp nhận bởi vì chính mình cũng chia sẻ là mình thực ra mình cũng chẳng có nhiều để cho bạn đời mình cũng có ít lắm thôi bây giờ có lẽ mình à, để sự tư vấn của người lớn đi chứ dạ người lớn là ai nữa lớn hơn nữa anh ơi có ai đi theo không anh à, có bạn đồng nghiệp dạ bạn đồng nghiệp cái cảm nhận của anh về à, hai người này thế nào ạ hy vọng là sau chương trình này à, hai ờ, anh chị ờ, nắm tay ầu ơ với dầu và hát được câu thương lắm mình ơi là mừng lắm rồi rồi chị gái bên kia chị có đi với ai không em đi với chị kết nghĩa dạ chào chị ạ à. chào linh với ờ, cát tường cặp này được không chị được nhưng mà điều chị thấy như vậy em đòi hỏi quá cao đòi hỏi phải đẻ con gái gũi đẻ con trai nữa rồi làm sao chị cũng muốn hai em nắm tay nhau rồi mà cuối đời rồi không còn gì nữa hết á Giờ cuối đời rồi của Chưa, em đó cuối đâu, trời mới giữa giữa Thôi chị Trời ơi, gần, à, gần 50 tuổi rồi còn nữa em 50 tuổi hơn, chưa cuối đời Hơn nữa là người rồi còn gì nữa mà giờ sanh đẻ nữa là chị không chịu Nó bất hạnh lắm không được chồng thương rồi con thì tự lo tự nuôi không mà nó giỏi lắm nấu ăn đồ ngon lắm thì chị thấy em cũng được nhưng mà điều nói sanh đẻ là chị không chịu thôi bây giờ thôi uh, hai anh chị uh... anh với chị gặp nhau nha thật sự rồi em không có dám tư vấn cái này nào kéo màn lên xin mời anh chị lần đầu gặp em thấy anh thế nào thế anh cũng dễ gần anh thấy em sao anh cũng nghĩ thế yeah. Ừ. nhưng mà vâng anh. tính anh thì hơi hơi kỹ tính và hơi nóng tính yeah. Dạ. em có như vậy không em hiền lành nhưng mà em cũng nóng tính mà em biết lắng nghe và tôn trọng anh thì anh nghĩ thế này hôm nay mình có duyên là đã được gặp yeah. Dạ. hai đứa hay chớp với cái cơ hội đó à, còn có thành hay không nó lại là cái cái nợ đúng không mình đều là những con chim đã từng gãy cánh rồi anh mong rằng uh, anh và em đạt được cái mục tiêu giống như anh Quyền Linh và chị Cát Tường mong muốn Em thì uh, thích nghe nhạc, thích đi du lịch Giống anh Hay anh chỉ thích nghe nhạc hay anh hát tặng chị một bài hát gì đi à, à, Xin hát tặng em và tặng à, anh chị và khán giả bài hát à, Triệu Đóa Hồng một ngôi nhà xinh anh hoa xinh gợi trong tranh vẽ những vui buồn lòng anh thầm yêu cô ca sĩ cô gái rất yêu bông hoa hồng tặng một đài dương hoa hồng thắm cho người ca sĩ anh yêu thầm dạ chị à, cảm nhận như thế nào chị anh hát hay chị à, được rồi có thích lãng mạn không dạ thích anh rất thích lãng mạn thích mà thích chưa lãng được mạn. lãng mạn anh có thể tổ chức một buổi à, gặp mặt đầu tiên thật lãng mạn không anh trai mình nghĩ là mình có thể thí dụ mình hẹn họ đâu cho nó lãng mạn đi anh à, hợp phố chẳng hạn hợp phố là ở đâu à, ngã tư trần huỳnh lê duẩn thành phố bạc liêu ủa mình gặp ở bờ giữa ngã tư gì đó hả <laughs> chỗ đó là cái gì anh à, cái quán cà phê nhạc trinh à. nhưng mà như anh quyền linh nói thì có thể giữa đêm với 12 giờ hả? đứng giữa ngã tư cũng được đúng rồi <laughs> cũng có thể khi màn đêm vừa buông xuống sương mờ nó bay là đà anh đứng nghe chờ ngay ngã tư cầm một cái bó hoa hồng chờ chị và chị xuất hiện đúng 12 giờ tôi tặng một bó hoa hát bài chiều đó hoa hồng đỏ thắm đó là cách cũng lãng mạn đúng không anh rồi thôi thế à, cũng cảm nhận được à, rất là nhiều điều rồi ha bây giờ anh chị à, suy nghĩ thật kỹ chuyện này hết sức là quan trọng nó hệ trọng không chỉ riêng cuộc đời anh chị dạ. mà nó còn hệ trọng đến à, những người con nữa bây giờ anh chị để tay mình nút bấm đi mình suy nghĩ thật kỹ bấm hay không bấm là quyền của anh chị ba hai một hết thời gian Cảm ơn à, Quyền Linh và Cát Tường cùng với ekip thực hiện chương trình. À, cảm ơn à, quý khán giả. Tuy nhiên hai đứa mình thì cũng đã không từng thành công trong cái hôn nhân và tình yêu. Cái sự thận trọng là đôi khi cũng cần thiết. Yeah, dạ, Cho nên mình nghĩ đôi khi mình có duyên rồi đó nhưng chưa có nợ quan trọng nhất là hôm nay mình được gặp nhau ở đây và có thể mình sẽ có một cái cơ hội khác em và cả anh yeah. xin cảm ơn và một điều mà của Linh nghĩ rằng rất là vui nữa là hôm nay anh chị trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh về Bạc Liêu sẽ đi chung một chuyến xe. Biết đâu điều gì sẽ xảy ra trên chuyến xe ấy cũng có thể à, tất cả mọi điều có thể xảy ra nếu chúng ta hiểu nhau nhiều hơn cảm ơn anh chị rất nhiều dạ. gửi tặng hai anh chị à, nước xịt thơm miệng thảo dược relax chúc cho hai anh chị sớm à, tìm được một nửa của mình và đặc biệt là chị nhé người yeah. Dạ. phụ nữ sẽ tìm được một người đàn ông à, sẵn sàng đón nhận mẹ con chị và yeah. Dạ. chúc anh sẽ không ở một mình nữa mà sẽ có một người ở cạnh mình để chăm sóc chia sẻ anh nhé vâng cảm ơn dạ